trước khi kết thúc buổi chiều mình sẽ biểu diễn đi bộ lên đất liền cho các bạn coi đi bộ dưới biển luôn chưa kỹ năng bơi lặn chuyên nghiệp là đâu có cần bơi đi bộ dưới biển cũng được đến Campuchia rồi biển Campuchia cũng đẹp người campuchia cũng dễ thương nhưng môi trường sống ở đây đang bị hủy hoại đó Tôi đi bộ vô tới đây rồi đó các bạn muốn học bơi người cá thì đăng ký trên fanpage của Tion rồi đến câu lạc bộ người cá để mà tập luyện ha bắt đầu có một cái mùi tanh mùi tanh này từ hướng dòng chảy trên này đổ xuống dòng nước lạnh thì từ phía hướng ngọn núi đó hình như trên kia có một cái cống nó xả ra từ phải xả xuống đây trên kia có mùi nước nấu ăn mà ok thì ra mình biết mấy người tây rồi nhiều người người ta chọn ở đây để họ sống thấy mấy anh bạn kia đang chơi không các bạn đây ờ, tay đến định cư nhiều ghê chứ không ngờ luôn đi mới biết có một ờ, có một con cá bóng biển nó đang nằm dưới đây xuống xuống xuống cọc rồi phải không nha coi thử phải không nha con cát nước trong quá sống như kiểu mấy người Tây cứ yêu thiên nhiên và bảo vệ động vật tính ra mình chơi với người Mỹ, người Tây được tốt hơn mình chơi với người Trung Quốc người Trung Quốc um, thì tính tốt thiệt nhưng mà thích phá hoại thiên nhiên thích xây dựng nhà cửa chỗ nào mà có người Trung Quốc là dư nó rác thải ok xong hôm nay ngày mai nếu mà tôi thấy các bạn coi video này các bạn nhấn like nhiều thì tôi sẽ làm ra cái video mà đi thu nhặt rác ở dưới đáy biển này rồi các bạn để lại bình luận cho tôi ôn à, ở trong phần cộng đồng đó nha trên ờ, Facebook cá nhân Mantion để trên phần cộng đồng các bạn muốn nhắn tin muốn kêu tôi làm cái gì đó ngoài biển thì tôi sẽ làm cho các bạn hay là nhắn tin vô Instagram trang công ty Instagram tuyun.vn hay là fanpage cũng vậy tuyun.vn gõ tuyun là ra để đến được cái biển này tính ra tốn tiền gấp gấp mấy lần rồi đó tốn tiền gấp đôi đi ờ, Philippines tốn khá nhiều quá nha toàn là tiền bỏ không à chứ không phải tiền xài đúng là có duyên với chỗ này một cặp tình nhân đốt rác địa bàn của ba đi nè body.com rác đem lên đây đốt ba đi là chơi đốt rác ở đây luôn ok được rồi để mình đem rác lên mình đốt cho ba đi luôn